sao hai chữ đã cùng nhạc ta trời cảm xúc ngưỡng đời cảm xúc lắm chung sợ ai mình không vững anh chẳng biết nơi đâu để trốn sống anh cả đau càng đau càng anh trôi từ tất cả chỉ mong em một lần thứ tha vì không quý đợi việc nhiều khi đã từng nhạc cả trời cảm xúc lẫn chung xa anh không vững anh chẳng nơi đâu để trốn ra sông đang sâu càng đau càng đau càng anh trôi từ tất cả đời cảm xúc lẫn chung sợ ai mày không vững anh chẳng biết nơi đâu để trốn sau anh sống anh trôi từ tất cả